À, chào mừng các bạn đến với chương trình review súp thực phẩm bổ sung của Duy Nguyễn nha bạn. Trên tay Duy Nguyễn là một cái hũ thực phẩm bổ sung mà dạo gần đây Duy Nguyễn rất là tâm đắc và ưng ý khi nó về tới Việt Nam. Tại vì à, à đây là một loại rất là lạ các bạn. Nó là gì? Protein cá hồi. Protein cá hồi isolate hydrolyte làm tượng xe Mà xe nó là một trong những con cá mà rất là nổi tiếng ở bên Na Uy. Na Uy là một nước giàu nhất Bắc Âu mà thậm chí mình nói chữ giàu nhất thế giới luôn đó các bạn Na Uy đó Na Uy Thụy Sĩ nè là hai nước là gọi là nó, nó nằm ở trên đầu của thế giới nó nằm ở một cái tầm rất là khác của nhân loại và cái tiêu chuẩn về súp của nó rất là cao đó là lý do tại sao duy chọn Na Uy làm cái nhà cung ứng thực phẩm bổ sung cho thị trường Việt Nam chứ không chọn như những cái người khác mà chọn Hungary, Ba Lan rồi gì đó tùm lum la thôi đúng không? duy không vì không thích chọn những cái cái cái đơn vị cung ứng mà nó nó hơi thấp một chút không thích tật duy làm là hai em nó quen wow. nên đó là triết lý kinh doanh của duy nguyễn nha các bạn đây là một loại rất là mắc mắc lắm dành cho nó quý sai mà về Việt Nam mình đủ thôi mắc lắm bạn cái hũ này là 600 ngoài nha hũ này 600 ngoài khui ra trong cái hũ này nó sẽ có một lớp niêm phong gỡ cái lớp niêm phong này ra nó có mấy gói đây thôi à đây một lần uống lần gói nó nói thiệt bạn đắt lắm đại gia mới chơi thôi đó Đấy không nếu mà đó không lầm á là giống như chơi bài tiếng lên á mà đi uh, à, cụ lũ ba rồi đó một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín thêm Đây mười gói Vậy gói nhiêu Gói 60 ngoài Ghê chưa Gói 60 ngoài mắc hơn gói Linh nữa hả ta Na Uy mà em có tiền thì muốn có tiền thôi chứ trời ơi cơ Philippines người ta ờ, trăm ngàn đô người trăm ngàn đô người năm Mỹ đế có 50 ngàn so với gì còn bản thân thằng này nó là protein nhiều thì nó vẫn là tăng cơ nó vẫn là tăng cơ nhưng mà nó là súp nó là vẫn là protein thì nó tăng cơ này nọ kia nhưng mà những tác dụng nó có mà những cái loại súp khác không có đó là gì đẹp da đẹp tóc bổ não cái hàm lượng collagen nó cực kỳ lớn hai ba phần trăm hàm lượng collagen ba phần trăm hàm lượng collagen đây nha bạn và nói về cái chỉ số hấp thu thì ở đây nè mình nhìn trên đồ thị nè qua sự nghiên cứu của những cái à, trường đại học á thì nó nói á, cái màu đỏ là là là, là protein cá hồi đó còn cái màu đen á là là là protein hydrolyte mà cao á hydrolyte mà VBI á isolate cao á nó có dòng thấp nữa may đâu cù chuối nó bỏ đi tức là ý nó nói đó là cái hàng này này hấp thu là nhanh hơn và nhiều hơn so với quay protein isolate hydrolyte đúng không ngày trước thì mình nói ngày trước thì mình nói rằng quay protein isolat hydrolyte là nó hấp thu nhanh nhất rồi nhanh nhất hành tinh này vì thằng này đó nó có cái nghiên cứu thì nó nói là hấp thu nhanh hơn một chút xíu tại vì nó cao hơn nè nó cao hơn thằng, thằng đen một chút đó trong một cùng khoảng thời gian tức là cùng một khoảng thời gian thì nó hấp thu được nhiều hơn hấp thu được nhiều hơn tức là hấp thu nhanh hơn và nhiều hơn đó mình hiểu vậy đi nói chung là này là cái thí nghiệm của người ta thì nó đem vô đây thôi thì nó chịu trách nhiệm hoàn toàn chứ không phải là gì trách nhiệm nhau mà rồi tiếp tục mình phân tích tiếp gói nó đáng đồng tiền bắt gạo chưa giờ bà hỏi à, ủa anh duy ơi tại sao nó không làm cái thùng sơn nó bỏ vô trăm gói anh không biết con na uy nó không làm vậy mà nó mình không biết nhập gia tùy tục nha các bạn giờ mình chơi đồ na uy á thì mình phải học theo cách sống của na uy ngày khui ra gối ngày khui ra gối chắc mà đó. bây giờ coi gói nó bao nhiêu gram đầu tiên nữa nó sóc hàng nữa nè đó, đọc đọc đọc đọc đọc đọc nghe đầu tiên vô protein 85 gram đi chơi bà gì gram gì nữa xíu protein 85 gram luôn nhưng mà không phải cái đó là dính chiêu rồi nó chơi chiêu các bạn đó cái dòng đầu tiên là per 100 gram tức là 100 gram thì có 85 gram đầu tiên các bạn nhìn như ba chớp ba nhán đập phát một tưởng đồng gói này 85 gram đầu tiên bị nó dụ hiểu không trời ơi trời ơi cái gói này mà nhiêu vậy cái gói này có 20 gram mà ba cái gói này nặng có 20 gram thôi đó 20 gram nó được 17 gram protein 17 gram protein mà tốn 60 ngoài các bạn hiểu sao hiểu và chúng tôi gọi đó là chất mà chúng tôi lại chơi là chơi chất thôi không không bình luận nha không bình luận về mức giá <laughs> đó khẩu làm cho vui thôi về đựng muối nha các bạn đựng muối mà có cái này nè nó, nó đựng, đựng muối á mà nó có bắc âu á na uy á là thấy rồ rồ rồi đó không là xịn sò đó không đựng muối nói chung gì ngày nào cũng chơi gói hết bạn cái này uống lúc nào uống lúc nào mà bạn cảm thấy khát nước thì uống thôi uống lúc nào bạn cảm thấy cần bổ sung nhiều protein thì uống thôi wow. sau tập cũng được trong ngày cũng được đây bột trắng nhạy cảm nha bột trắng nha các bạn đổ vô thật ra hôm qua thì cũng pha rồi mà tại hôm nay pha nữa làm clip nó sâu sâu hơn vậy đó rồi à, sẽ có một video tiếp theo nữa các bạn là uh, giá trị khác biệt giữa quay protein và protein nó kêu từ là margarine margarine tức là hải sản trời bộ này giống bây giờ ta đổ dùng cái xanh này à trời <laughs> vi diệu nha tại sao nó ra màu xanh mùi gì mùi này nè mùi dâu dâu rừng blueberry blueberry đó rau wow. nên nhiều khi bạn chơi súp nhiều bạn cảm thấy quay đã thằng rẻ nhất mà vì đó từng nói bạn rồi bạn quay bạn nhìn nó vậy thôi rẻ bèo à không có gì ghê đó mấy người khác ghê hơn nhiều tại vì muốn làm này nè nó phải bắt cá hồi lên nó phơi một nắng ba xương đồ đúng không xong rồi chiết sức thịt ra xong tách béo từ cá hồi ra tất cả các thứ rồi xong rồi xào chẻ này thêm mắm thêm muối vô nói chung ép yết tùm lum la quy trình của nó ai biết được đó nó cực lắm bạn còn kia bò dễ lắm chắc sữa ra cái một xong lấy sữa sấy bỏ vô rắc muối rắc tương vô người ta quay rồi cái chữ rắc muối rắc tương là quy trình nữa nha ba anh, anh nói giỡn thôi nói cho nó gọn gọn vậy đó, đó. đổ ra thằng này kỳ lắm nha nó quay mà nó có mùi của rìu bột cao đó ba thử miếng đi em wow. anh chơi phát hết luôn á ngon đó vì đã chia sẻ các bạn cái cái cái cái, cái khoảnh khắc bóc tem nó ra 10 gói nghe ra 10 gói giá tiền cũng hơi cao hàng hàng chủ lực bạn hàng chủ lực của Na Uy đó hàng này dưới rất thích tại nó mang lại một cái cuộc sống khỏe mạnh tươi tắn thông minh phản xạ và nhạy bén trong con người của Duy Nguyễn và Duy Nguyễn muốn truyền lại những cái tinh hoa này dành cho các bạn với điều kiện bạn trả tiền cho mình bye bye